Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021, tức ngày 19 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Tân Sửu. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Cục diện tương hại khiến người tuổi Tý thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh, Bản mệnh bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác và kiêu ngạo cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo sở thích cá nhân. Bạn có biết nếu hôm nay bạn mắc bẫy tiểu nhân thì chính là do tính tình ương ngạnh gây nên hay không? Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không được chủ quan, lơ là, tạo sơ hở cho cái khác lợi dụng. Thổ khắc thủy còn cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia cũng không mấy yên ấm, để cải thiện tình trạng này, bạn cần dành thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy, không nên tiếp tục thờ ơ, đợi người ấy chủ động xuống nước. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tương hình gây ra những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của người tuổi Sửu. Bản mệnh dễ cảm thấy căng thẳng và để xảy ra sai sót ngay cả khi đối diện với những công việc quen thuộc nay có thể trở thành nguồn cơn khiến bạn gặp phải rắc rối. Vì vậy bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nóng vội, khiến người khác có cái nhìn sai lệch về bạn. Hẳn bạn cũng không muốn những quyết định sai giờ phút này sẽ gây thêm phiền phức cho tương lai đâu nhỉ. Tuy nhiên, nhờ có thực thần chiếu mệnh nên những người làm nghề tự do vẫn có thể thu về một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra trước đó. Hãy cố gắng hơn nữa trong tương lai, bạn sẽ có cuộc sống ngày một khấm khá. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. ba Tử vi tuổi dần Chính ấn năng đỡ, người tuổi dần thông minh và khiêm tốn, biết lắng nghe dễ được mọi người xung quanh tin tưởng. Sau quãng thời gian cố gắng không ngừng nghỉ, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá, khẳng định bản thân. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc. Muốn thăng tiến nhanh hơn nữa, bạn đừng ngại đối diện với thử thách, khó khăn, Mộc khắc thổ, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không chút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Trong ngày hôm nay người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có sự phù trợ của tam hợp Song nếu muốn lập ra những kế hoạch khả thi hơn, bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình hình trước mắt. Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm, bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ sẽ khiến công việc được giải quyết nhanh chóng hơn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt để thực hiện mọi công việc theo như kế hoạch. Vì vậy, nếu như bạn có ý định bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì thì nên thực hiện ngay, đừng chần chừ, do dự. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Thương quan giáng họa, người tuổi thìn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày. Tuy nhiên, bạn không nên đầu hàng hoặc bỏ cuộc một cách quá nhanh chóng. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại hoặc vấp pháp vừa qua, Bản mệnh vốn là một người thông minh tài hoa, song đôi khi, chính vì vậy mà bạn thành ra hiếu thắng hoặc tự do quá mức, lúc nào cũng thích làm việc theo cảm hứng. Đừng để sự thiếu trách nhiệm của mình khiến tập thể vướng vào rắc rối. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác rơi khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao. Biết đâu bạn sẽ có cơ hội tìm được nửa kia định sẵn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Hỏa sinh thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn thấu hiểu được suy nghĩ và cả những cảm xúc bất thường của người ấy. Để có thể đạt được đến mức độ này, hai người đã luôn thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái, nếu có người chân thành muốn đến với mình, bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội, đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình. Trong công việc, tử vi thấy kiếp tài lại khiến bạn dễ trở thành một người mù quáng, dễ hành động nông nổi. Nếu việc bạn đang làm bị quá nhiều người phản đối, bạn nên bình tĩnh dừng lại để nhìn nhận và đánh giá lại bản thân. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi ngọ đầu tư, làm ăn bởi bạn nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ cục diện nhị hợp. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn là người nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Có thể những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn lúc khác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 Những mối đầu tư, hợp tác trước đó của bạn dần cho thấy những hiệu quả tích cực. Từ đây, bạn có thể tin tưởng hơn vào những quyết định của mình. Bạn là một người rộng rãi và hào phóng, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên chi tiêu một cách không có kế hoạch, bởi dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy mà cứ tiếp tục thả phanh, bạn sẽ nhanh chóng trở nên nhãn túi thôi. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Nam và hướng Đông. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Thổ sinh kim, người tuổi thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày hôm nay. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác dưới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình. Nếu còn độc thân và chịu mở lòng, bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý, Tuy nhiên, những người lập gia đình lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân với mình. Đừng buông thả theo cảm xúc nhất thời nếu bạn không muốn điều này gây ảnh hưởng lớn lao đến hạnh phúc gia đình và bạn sẽ trở thành con giáp thị phi. Chính tài cho thấy bạn có thể được thưởng nóng nhờ vào những công hiến của mình trong công việc. Cập trên đang đánh giá bạn rất cao, và đây là cơ hội để bạn dần bước lên đỉnh cao, chỉ cần không ngừng cố gắng và tập trung vào cái đích đã đặt ra. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ quý nhân phù trợ, tí, thìn, Tị, 10. Tử vi tuổi dậu Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi dậu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi dậu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nữ kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nữ kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tương hình tác động khiến người tuổi Tuất trở nên quá mức thẳng thắn, bạn thường không nghĩ đến cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng những gì mình cho là đúng, vì vậy mà bạn sẽ gây tổn thương cho mọi người. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, bạn không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn, bởi tiềm năng của bạn vẫn còn chưa bộc lộ hết đâu. Chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn. Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, bản mệnh có thể cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao. Nếu đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp, đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Vợ chồng nên nghĩ cho nhau nhiều hơn là tranh chấp hơn thua, hãy bình tĩnh đối thoại với nhau nhé. Chính quan chiếu mệnh, đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tích cực. Bạn có thể đạt được thành tích khả quan nếu đang đi học hoặc tham gia thi cử hoặc ứng tuyển. Cứ cố gắng và tự tin, rồi bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi,